Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ bảy ngày 12 tháng 6 năm 2021, tức ngày 3 tháng 5 năm 2021 âm lịch, ngày Tân Mão, tháng Giáp Ngọ, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Tân Mão hôm nay là Quý Dậu, Kỷ Dậu, Ất Sửu, Ất Mùi. Con giáp xung tháng Giáp Ngọ là Mậu Tý, Nhâm Tý, Canh Dần. 1. Tử vi tuổi Tý, Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp, người tuổi Tý phải đối diện với không ít trắc trở do chịu ảnh hưởng của cục diện Tý Mão tương hình. Cũng bởi tính cách cao ngạo nói năng chẳng kiêng nể ai mà con giáp này gây ra không ít mâu thuẫn thị phi trong cả công việc lẫn đời sống. May mắn có thực thần ở bên trợ giúp, bản mệnh nhanh chóng nhìn ra được những cơ hội phát tài phát lộc hiếm có. Những người làm ăn kinh doanh có thể nhân cơ hội này mở rộng và phát triển đầu tư thu lợi nhuận. Ngũ hành thủy mộc tương sinh báo hiệu vận đào hoa của con giáp này khởi sắc mạnh mẽ, Người độc thân được người thân bạn bè giới thiệu làm quen với một vài đối tượng phù hợp. Hãy mở cửa trái tim và đón nhận tình cảm của đối phương nhé. Giờ tốt trong ngày, 3 giờ đến 5 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, thân, sửu. 2. Tử vi tuổi sửu. Xem tử vi thứ bảy ngày 12 tháng 6 năm 2021, được thiên ấn trợ mệnh, người tuổi sửu được tạo điều kiện thuận lợi để khẳng định vị thế của bản thân, nhất là đối với những người làm trong lĩnh vực nghệ thuật, y học, dịch vụ hay nghề tự do. Tiếc là trong ngày mộc khắc thổ này, chuyện tình cảm của tuổi sửu lại chẳng được như ý muốn. Bạn mải mê với công việc mà không đoái hoài gì đến nửa kia của mình khiến khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa hơn. Hãy dành thời gian dù ít ỏi của mình để tỏ lòng yêu thương trân trọng người ấy trước khi bạn cảm thấy hối tiếc vì những gì mình sẽ đánh mất nhé. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, tị, dậu, tí. 3. Tử vi tuổi dần, Người tuổi dần đón nhận không ít tin vui về công việc trong ngày có quý nhân tam hội ở bến tường chợ như hôm nay. Bạn không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao mà còn nhanh tay giúp đỡ những người xung quanh khi họ gặp khó khăn. Những mối quan hệ xã giao của bản mệnh cũng vì thế mà trở nên hài hòa tốt đẹp hơn rất nhiều. Chắc chắn cấp trên sẽ nhìn ra được tiềm năng ở nơi bạn và sớm trao cho bạn những cơ hội để thăng tiến vượt bậc trong tương lai. Chính tài xuất hiện, các thần chủ về tài lộc này sẽ mang đến cơ may tăng tài tiến lộc cho bạn bạn sẽ tha hồ tiêu tiền mà không còn phải lo nghĩ gì nữa. Tuy nhiên, tất cả chỉ nên trong một giới hạn cho phép thôi nhé, hãy tiếp tục tuân thủ những kế hoạch quản lý chi tiêu mà bạn đã đề ra từ trước đó. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, hợi, tuất. 4. Tử vi tuổi mão Xem tử vi trực tuyến phương Đông 12 con giáp nói rằng hôm nay thiên tài chiếu mệnh, người tuổi mão sẽ gặp những may mắn bất ngờ về tiền bạc trong ngày này. Bạn có thể nhận được khoản thu nhập phụ từ nghề tay trái, được trúng thưởng hay được cho tặng tài sản. Đây đúng là vận may hiếm có dành riêng cho bạn, hãy biết tận dụng đúng nơi đúng lúc. Trong ngày mộc khí quá vượng như hôm nay, bản mệnh nên quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn. Tình trạng mệt mỏi, đau đầu kéo dài có thể là một trong những dấu hiệu cảnh báo bệnh tật. Hãy đến các cơ sở khám chữa bệnh để được thăm khám và điều trị kịp thời. Xem lịch âm dương, ngày 12 tháng 6 năm 2021 là ngày ngày sát chủ. Theo quan niệm dân gian, ngày này thuộc bách kỵ, chăm sự điều kỵ, không nên làm các việc trọng đại, bất kể đối với tuổi nào. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, mùi, tuất. năm Tử vi tuổi thìn, Tử vi 2020 nhận thấy hôm nay cục diện Mão Thìn tương hội trợ vận cho người tuổi Thìn có một ngày thứ bốn thuận lợi và suôn sẻ khó ai bằng quý nhân sẽ đưa đường chỉ lối dẫn dắt con giáp này tiến từng bước vững chắc trên nấc thang đi đến thành công. Sự xuất hiện của chính ấn còn khẳng định năng lực và củng cố vị thế của bản mệnh được thêm phần vững chắc. Với kiến thức thâm sâu uyên bác đã đúc kết được qua một khoảng thời gian dài, bạn hoàn toàn có thể chinh phục mọi đỉnh cao danh vọng phía trước. Tuy nhiên, đời sống tình cảm của con giáp tuổi thìn lại gặp không ít khúc mắc trong ngày ngũ hành mộc thổ xung khắc này.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 hung thần nấp sau kẻ tiểu nhân đem lời công kích mà gây tổn hại không ít đến bạn. Bản mệnh cần phải thật cẩn trọng trong từng lời nói, hành động trong thời điểm nhạy cảm này. Mộc sinh hỏa, may mắn là ở bên bạn luôn có một hậu phương vững chắc, tiếp thêm cho bạn sức mạnh để vượt qua những trông gai trong cuộc sống. Hãy trân trọng những người thân yêu luôn có mặt bất cứ lúc nào bạn cần như thế nhé. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, dần, mùi. 8. Tử vi tuổi mùi, Xem tử vi phương Đông, mùi mão bán hợp, những công việc được tiến hành trong ngày thứ bảy này của con giáp tuổi mùi dự báo sẽ suôn sẻ và gặp nhiều thuận lợi. Bản mệnh dễ dàng hoàn thành các nhiệm vụ được giao, các mối quan hệ xã giao cũng khá hài hòa tốt đẹp. Đặc biệt với những người tuổi mùi làm trong lĩnh vực nghệ thuật, kỹ thuật, nghề tự do hay dịch vụ, sự nhanh nhạy của bạn sẽ nhận được không ít lời tán thưởng của mọi người. Thiên tài chỉ lối, hãy tiếp tục phát huy sức mạnh của bản thân để tiến từng bước đến đỉnh vinh quang phía trước. Tuy nhiên, Ngày mộc khắc thổ, sự lạnh nhạt của bạn khiến cho người ấy buồn lòng. Có vẻ như bản mệnh đã dành quá nhiều thời gian vào công việc mà bỏ bê nửa kia rồi. Chỉ cần bạn quan tâm hơn một chút thôi cũng có thể khiến cho đối phương ấm lòng hơn rồi đó. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, mão, hợi. 9. Tử vi tuổi thân. Người tuổi thân chịu ảnh hưởng của kiếp tài mà phải chịu thiệt thòi không hề nhỏ. Hành động liều lĩnh không suy tính kỹ càng của bản mệnh chính là nguyên nhân dẫn đến những sai lầm gây thất thoát tiền bạc lần này. Đây là bài học kinh nghiệm mà bạn cần khắc cốt ghi tâm. Các mối quan hệ tình cảm của con giáp này cũng chẳng được như ý trong ngày ngũ hành kim mộc xung khắc như hôm nay. Những bất đồng tranh cãi là điều khó tránh khỏi vì vậy hãy học cách giữ bình tĩnh, lắng nghe những tâm tư chia sẻ từ cả hai phía để có hướng xử lý vấn đề tốt nhất. Để công việc thêm phần thuận lợi, bản mệnh nên chọn giờ tốt và hướng tốt để xuất hành, cụ thể để gặp hỷ thần bạn nên đi về hướng Tây Nam, hoặc hướng tài thần là hướng Tây Nam. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, Tí, tỵ. 10. Tử vi tuổi dậu Người tuổi dậu cục diện mão dậu tương xung, bạn cần phải biết kiềm chế tính nóng này của mình. Sự tự kiêu ngạo mạn không chịu nghe lời khuyên của bạn sẽ chỉ khiến cho tình hình trở nên tồi tệ hơn thôi, tỷ kiên dáng mệnh, bản mệnh còn dễ vướng phải những thị phi tranh quyền đoạt lợi trong môi trường làm việc. Tốt nhất bạn nên tập trung toàn tâm toàn ý vào công việc của mình, tránh xa những chuyện phức tạp rắc rối như vậy. Kim Mộc bất dung, con giáp này khó mà giữ được cho mình cái nhìn khách quan trong ngày này. Sự hiểu lầm có thể là nguồn cơn của những dạn nứt tình cảm. Hãy tìm lại sự sáng suốt của bản thân trước khi mọi chuyện đi quá xa. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, Tị, Sửu, Thìn, 11. Tử vi tuổi Tuất Người tuổi Tuất sẽ có một ngày khá thoải mái khi được sự ủng hộ nhiệt tình của cục diện Mão Tuất nhị hợp. Công việc suôn sẻ, kế hoạch hợp tác làm ăn cũng được triển khai đúng tiến độ, khả năng thu lợi nhuận cao trong tương lai. Chính ân ghé thăm, vị thế của con giáp tuổi Tuất trong ngày này được củng cố thêm vững chắc. Năng lực của bạn là điều không thể chối cãi, lại thêm tính cách khiêm tốn, chẳng mang danh lợi nên bản mệnh dễ nhận được thiện cảm của những người xung quanh. Mộc khắc thổ, mối quan hệ của bạn với các thành viên trong gia đình có dấu hiệu xấu đi. Nếu có thể hãy dành thêm thời gian để tất cả cùng ngồi lại và bày tỏ tâm tư của mình, thay vì sự xa cách như hiện tại. Gia đình chính là sức mạnh của bạn, hãy luôn nhớ điều đó nhé. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, mão, dần, ngọ. 12. Tử vi tuổi hợi. Hợi mão bán hợp, mọi việc diễn ra trong ngày thứ bảy này của người tuổi hợi khá thuận lợi. Công việc trên đà phát triển, bản mệnh chỉ cần tập trung vào mục tiêu đã định thì thành công chỉ là chuyện sớm muộn. Thương quan giáng họa, chỉ vì một sai lầm nhỏ mà con giáp này sẽ phải chịu đà kích khá lớn. Không chỉ quyền thế bị giảm sút mà bản mệnh còn dễ phải sử dụng tiền túi của mình để bù đắp những tổn thất có thể xảy ra. Thủy sinh mộc, cũng may là phía sau lưng của bạn luôn có những người thân yêu sẵn sàng đưa tay ra đón nhận khi bạn gặp thất bại. Những tình cảm đáng quý này nhất định phải trân trọng bạn nhé